Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Và đây sẽ là cái video Q&A nhưng mà số đặc biệt và mình có một khách mời rất là kiểu nổi tiếng Anh em nào mọi người chắc biết đến kênh youtube Nước Hoa Bình Loạn Hello, Và đây là anh Sáng, người khách mời đặc biệt trong cái số này Và hôm nay anh em mình ờ, sẽ trả lời những cái câu hỏi của rất nhiều các bạn đã comment ở trên cái ờ, bài trên kênh youtube của mình Và mình đã chọn ra những cái câu hỏi mà mình sẽ nhờ ánh Sáng trả lời và mình cũng sẽ góp ý một vài cái ý kiến trong đó à, <laughs> Trước khi để chủ vào chủ đề chính của video ngày hôm nay thì à, trước tiên thì mình rất là cảm ơn à, à, anh rất là cảm ơn Kiên đã có lời mời chứ à, không có gì là gọi là to tát cả thì rất hy vọng là hôm nay video này thì hai anh em sẽ có thể chia sẻ và trả lời được những cái thắc mắc của các anh em làm sao mà để cho mọi người có, có cái câu trả lời nó chính xác nhất tốt nhất theo khả năng của hai anh em góc nhìn nhất <laughs> đúng rồi một tại vì góc nhìn của mình góc nhìn của anh sáng nó có khác nhau mà đấy mà thực ra thì anh em đã hẹn hò nhau nhiều lần lắm rồi và bây giờ mình có dịp để ngồi để làm video với mày. các bạn nhỉ nhỉ <laughs> anh em mình bắt đầu okay. luôn nhỉ hôm nay chúng ta bắt đầu thôi chúng ta cùng nhau đi đến câu hỏi đầu tiên của bạn à, Lê Việt Hùng bạn hỏi rằng là giữa chai Versace Eros uh, ờ, EDP với chai à, Versace Eros uh, à, Flame uh, em đi học thời tiết miền Nam nóng bực nóng nóng nực không biết là nên xài hai chai đó không anh Ờ, thì thật ra đối với cá nhân anh thì những cái dòng line của Versace Eros tất cả những cái chai uh, Eros ví dụ như EDT, EDP hoặc là Eros Flame những cái mùi hương đấy nó không để dành cho mùa hè Việt Nam thì nếu như mà em định có ý định dùng trong nhất là cái điều kiện thời tiết rất là nắng nóng ở Việt Nam thì anh nghĩ là em không nên mà ở, ờ, ở đây là miền miền Nam đúng rồi thì em không nên sử dụng cái line sản phẩm Eros đó bởi vì mùi nó khá là nồng nó hợp với mùa đông hơn là mùa hè thì không biết là kiên có cái gợi ý ờ, nào cái cái cái cái, cái chai với chị Eros này thì em cá nhân em thấy rằng là không hề hợp đúng rồi xài vào mùa mùa nóng đặc biệt là miền Nam hay là miền Bắc thì cũng không nên xài vào không hợp chai này chắc là tầm mùa thu với mùa xuân Đúng sẽ rồi. dễ chịu hơn còn nếu mà bạn ấy muốn ăn gạch thì cứ xài thôi <laughs> còn nếu mà không thì em thấy có nhiều chai cũng khá là ok kiểu nếu mà miền Nam thì kiểu vừa nóng sáng nóng chiều mưa nữa thứ thì mình xài xài chai này à? Why full cũng được đúng rồi chai đấy uh, em không để đây rồi em cho về nhà hoặc là em có thể là dùng Versace Pure Home nó cũng đều cái vai khá là trẻ trung nó đa dụng và dễ dùng thì ừ. anh nghĩ là em nên cũng nên thử uh, đi thẩm mùi ví dụ như cái chai uh, Wine đấy đấy đúng rồi và hoặc là Versace Pure Home còn rẻ hơn thì cũng đang Nautica thôi hết Nautica cho sinh sinh viên đó. đó chứ không nên sử dụng uh, Versace Eros bất kỳ một cái chai nào trong cái line đấy sử dụng trong mùa hè Việt Nam thì là không nên đó ý kiến của bọn anh là như thế chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 2 của bạn à, Đỗ Tiến Đạt bạn hỏi rằng là em làm văn phòng đang phân vân giữa ba chai đó là Dior Sauvage, La Lanui và Blue de Chanel ờ, anh có thể tư vấn một chai phù hợp nhất cho môi trường này được không em cảm ơn Thôi lần này đến lượt uh, Kiên uh, ờ, cho ý kiến trước ra, ra có một cái em có một cái video về top 5 mùi hương văn phòng ấy thì có cả ba chai này thế, nếu mà Ừ, chọn trong ba chai này thì theo em em sẽ chọn chai nếu em nghĩ là nếu mà kiểu ừ, độ tuổi là ngoài 25 thì chắc là blue là hợp lý anh cũng nghĩ là như thế bởi vì là thực ra cá nhân anh thì nếu mà để sử dụng cho văn phòng ấy thì lan đuôi đối với anh thì nó anh nghĩ nó thích hợp với hẹn hò hơn vâng. <coughs> còn Dior Savat thì tất nhiên rồi nó rất là đa dụng cho nên là nếu như bạn này mà có ý định đang phân vân ba chai nước hoa này mà sử dụng trong văn phòng thì cá nhân anh anh cũng đồng tình là nên sử dụng chai Blue Chanel còn anh không biết là bạn này bao nhiêu tuổi thế nhưng nếu Đúng như rồi. mà tầm từ 25 đổ về ấy, thì nên sử dụng bản EDT bản EDT thì nó nó thanh niên hơn nó trẻ trung hơn còn bản EDP thì nó nó chững trà hơn một đúng rồi nó Một dạng- trưởng hơn thì nếu theo em nếu mà trong ba cái này nếu mà xếp thì blue đầu tiên xong rồi đến sâu vát Đúng rồi. cuối cùng đến là nuôi anh anh ôm anh đồng tình à, à, bạn đạt thì có xem video thì bạn có gì thắc mắc hoặc là độ tuổi hơn thì bạn có thể inbox cho mình qua đường link Facebook nhá để mình có thể trả lời kỹ hơn cho bạn về câu hỏi này. Chúng ta cùng nhau đến câu hỏi số 3 của bạn Nguyễn Minh Chí bạn hỏi là em rất thích chai Lanui của YSL và đang cân nhắc mua chai 200ml hay là 100ml và nên cho em hỏi chai này có thể xài như mùi signature scent được không? Thì ờ, có cái câu là bạn ấy hỏi thêm câu nữa là em xin tầm giá của chai này thì lan thì em có review rồi và anh cũng có review rồi đúng rồi. anh rất thích lan nui đúng không anh thì anh rất thích lan nui đấy thì là... uh, anh trả lời uh, trước câu này cho kia nhé à. <clears throat> thật ra thì với lan nui thì anh nghĩ rằng là em không cần thiết phải dùng chai 200 ml chỉ cần một dòng ờ, một chai 100 ml là đủ bởi vì đến hiện tại bây giờ cái vấn đề reform mùi của chai hoa này nó khá là nặng đòn so với trong các cái line bị reform thì Lanui và Creep là bị, gọi là đánh giá là cái mùi nó bị bay màu đi rất là nhiều thì với cái hiệu năng của mùi hiện tại như Lanui thì anh nghĩ là em nên sử dụng chai 100ml và cái nữa là để có thể sử dụng Lanui là signature scent hay không thì thật ra không thể đòi hỏi là xịt một mùi hương nào đấy là chúng ta có thể tạo được một cái hiệu ứng cho mọi người ngửi nó còn phải kết hợp với cái phong cách của em với cái cách nói chuyện của em nó hợp cùng với mùi hương nếu như mà cái phong thái của em nó hợp thì là nó sẽ là một cái mùi hương signature scent còn nếu mà em không hợp thì em có xịt bất kỳ một cái mùi hương nào cũng không để lại một ấn tượng bất kỳ một gì để cho người ta nhớ được tới đấy là cái quan điểm của anh còn không biết là kiên nghĩ như là cái, là cái góp ý cả về nước hoa lẫn về cái phong cách đúng rồi thì mình luôn nói là nước hoa nó chỉ như kiểu là cái cái cái trang sức đúng rồi nó, nó là một một trong những cái là... yếu tố thế thôi đúng rồi nên là em nghĩ rằng là thứ ra mua cho 100 mil hay là 200 mil thì thực ra cái quan trọng là cái tính cách của bạn ấy là bạn thích dùng mãi một mùi hay là biết đâu sau ừ, này biết đâu bạn lại thích sau này một thời gian bạn <laughs> lại chắc mặc kiểu bền. xem video của anh em mình xong <laughs> đúng rồi lại đổi gió đúng không đúng rồi lại kêu là anh khuyên em mua chai 200 ml rồi phí quá mức bán cho ai không nhớ anh bán à, hộ tùy tùy uh, giày của ví đúng không đó cái này là mình nghĩ là nếu bạn đã thích chai này rồi thì bạn cứ xuống tiền là mua quan trọng là độ dày của ví của bạn bao nhiêu độ dày của ví và cái cái, cái câu hỏi là nếu được cho em xin tầm giá thì bạn có thể hỏi đến anh sáng thôi cái này thì không, cái này này ờ, ok nếu mà bạn ấy có hứng thú thì inbox chứ còn ừ. trong ờ, video này anh nghĩ nếu mà, không nên uh, nếu mà chuyện. bạn có hứng thú thì bạn có thể ờ, inbox qua cái fanpage đúng không nước hoa bình luận của anh sáng để anh có thể cung cấp cho bạn thông tin này còn mình nghĩ là nếu mà 100 200 cứ độ dày của ví của bạn <laughs> đúng, đúng rồi. Lương về, thích rồi thì lương, cứ xuống tiền thôi. Đúng rồi, lương về chuẩn thì cứ bắn thẳng tay thôi. <coughs> Rồi và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi của bạn uh, chuẩn chu à? hay là chu chuẩn đấy thì không <laughs> không tại ở đây không nhìn rõ. À, bạn hỏi là nếu phải chọn một trong ba chai nước hoa Mancera, Sedacoy, Blue Sport và Aqua Atlantic thì uh, dùng cho mùa hè thì nên chọn chai nào? Thì uh, cá nhân Kiên, anh thì Kiên trả lời trước. Ta với ba chai nước hoa này ấy, về cá nhân mình thì các bạn có thể thấy rằng là mình chưa bao giờ review con Mancera này cả tại vì mình cũng không thích Mancera lắm và con Early Home Sport và Aqua Atlantic thì nếu như các bạn không thích cái vai lờ lợ Aquatic đúng, đúng thì Aqua Atlantic là cái mùi mà bạn không nên thử và mình nghĩ là nếu mà mùi nịnh mũi nhất và được cái cái về thương hiệu nữa thì có lẽ là Early Home Sport là một cái lựa chọn rất là ok các bạn có thể lựa chọn xong rồi đến Mazda Cedar Boy và cuối cùng mới là Aqua Atlantic nếu như các bạn không thích cái mùi Aquatic và lợ lợ tanh tanh đấy còn Đúng không không biết là anh sáng thì có thể góp ý anh thì đồng ý gần như là về cơ bản anh ok với ý kiến của kiên à, anh chỉ thêm một chút là Mazda Cedar Boy thì nó không phải là chai dùng trong mùa hè cho nên là em có thể bỏ ra khỏi list còn giữa Aqua và Alhome Sport thì anh chỉ có một cái ờ, nốt nhỏ nhỏ đó là cái chai qua đấy nó sử dụng nốt hương nước biển và long diên hương thì thông thường đối với những ai mà quá nhạy cảm ấy thì sẽ cảm thấy nó khá là tanh và hơi lợn lợn một chút cộng thêm là uh, cái dry down của mùi hương này nó có một cái nét giống với Dior Sauvage thì cho nên là em nên cân nhắc còn thì anh nếu là anh anh sẽ chọn Aluhome Sport bởi vì cái độ đa dụng cái độ thu hút mùi và hiệu năng của mùi nó rất là tốt cho nên là anh cũng sẽ ý kiến là hạ tiền chai của nhà Chanel đấy. Chai này hai hai chai này thì mình cũng đều có review rất là cụ thể rồi và quan trọng một phần nữa là về giá. Đúng không Tại vì một chai nó cũng chỉ tầm 2 triệu một chai một, một thương hiệu rất là nổi, nổi tiếng. tiếng. À nó cũng tầm giá tầm ba bốn ba triệu đồng gì đấy thì nó cũng tùy thuộc vào tầm giá của bạn còn nếu như bạn chỉ lăn tăn về cái vấn đề mùi và độ bám tỏa thì mình nghĩ là Aluminum Sport là một cái lựa chọn rất là ok trong này rồi còn Manchester Boy thì chúng ta gạt sang bên, bên.